Trước khi đến với chủ đề ngày hôm nay thì bạn hãy nhìn xem xung quanh của bạn. Bạn thấy bây giờ có rất nhiều những cô gái đã ngoài 35 tuổi hoặc những chàng trai đã trên 40 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Họ xinh đẹp, có công việc tốt, tài chính thì dư dật và mọi thứ đều tốt. Nhưng tại sao bây giờ họ vẫn ê sắc ế không họ không ế chúng ta đang bị nhầm giữa độc thân và ế nhưng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về độc thân nhưng để tránh các bạn hiểu lầm giữa ế và độc thân thì chúng ta sẽ hiểu ế là gì ế là ế ẩm không được nhòm ngó để ý hay đếm xỉa tới đó là một tình trạng bất khả kháng còn độc thân họ được rất nhiều người yêu mến được rất nhiều người yêu nhưng họ chủ động lựa chọn cuộc sống độc thân thay vì kết hôn Sống độc thân là một xu hướng mới của giới trẻ ngày hôm nay, đặc biệt ở những nước đang phát triển Trước đây thì tôi đi tình nguyện ở nước ngoài, có quen một số những người bạn ở Anh, ở Úc. Chúng tôi có những chia sẻ về văn hóa, về đời sống của mỗi nước. Những người bạn của tôi đã chia sẻ về vấn đề tình yêu này hay đời sống của họ. Ở đất họ sẽ chia làm hai. Một kiểu là ngay từ khi còn đi học, họ đã bắt đầu yêu. Và một nửa còn lại thì họ lựa chọn cuộc sống độc thân là điều bình thường đối với họ, khác đối với văn hóa của Việt Nam. Có những người bạn của tôi đã ngoài 40 tuổi là nữ và họ vẫn chưa kết hôn, họ vẫn đi tình nguyện, đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới và họ thấy cuộc sống như vậy rất là hạnh phúc và lựa chọn sống độc thân ở Việt Nam thì vẫn còn chiếm số ít. Theo một số nghiên cứu về độc thân Mỹ chiếm 58,1% dân số là người độc thân. Thụy Điển, Phần Lan chiếm 50% dân số. Pháp chiếm 46% dân số và Việt Nam thì con số rất là thấp nhưng đang có chiều hướng gia tăng. Vậy lý do gì sống độc thân lại thu hút giới trẻ? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về góc độ tâm lý. Lý do đầu tiên, chủ nghĩa cá nhân. Họ không thích bị thỏa hiệp, họ không thích bị gò bó với trách nhiệm gia đình, trách nhiệm với con cái. Họ không thích từ bỏ tính cách cá nhân của mình để xây dựng một mối quan hệ lâu dài. Lý do số 2 đó là chủ nghĩa tự do. Thích sống tự do và không phụ thuộc vào ai thoải mái đi chơi, đi công tác mà không lo ai đó đang chờ đợi bạn. Họ tập trung vào vui chơi, công việc, bạn bè và du lịch khám phá thế giới hoặc những điều mà họ yêu thích. Kinh tế phát triển, nhận thức phát triển dẫn tới không còn bị đè nặng bởi những phong tục tập quán và họ được tôn trọng với những quyết định của riêng họ nên lựa chọn sống độc thân trở nên dễ dàng hơn một lý do cũng không thể thiếu đó là họ đã từng bị thất bại trong tình yêu hoặc đã chứng kiến người thân hay một người bên cạnh họ đã thất bại trong tình yêu và họ không còn tin tưởng vào tình yêu nữa nên họ lựa chọn cuộc sống độc thân. Đó là những lý do phổ biến của những người độc thân. Ngoài ra thì mỗi người sẽ có lựa chọn, có lý do riêng của họ. Để lựa chọn sống độc thân ở Việt Nam thì bạn sẽ vượt qua thách thức bởi những áp lực từ gia đình, từ xã hội. Nhiều người đã không thể vượt qua được áp lực từ gia đình. Họ đã quyết định kết hôn một cách vội vàng, họ đã lựa chọn một người nào đó để kết hôn. Nhiều người đã không thể vượt qua được những áp lực từ gia đình, từ những thúc giục, thúc ép từ gia đình nên họ đã quyết định kết hôn và họ lựa chọn đại một người để kết hôn. Điều đó rất là nguy hiểm khi chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một hôn nhân thì rất dễ dàng đổ vỡ và tổn thương cho cả hai. Điều đó tôi đã thấy ở những người bạn của mình. Vậy nên bạn hãy đừng quan tâm tới những lời nói của người khác. Chỉ bản thân của bạn biết rằng bạn cần gì và điều gì tốt nhất cho bản thân của mình. Cuộc sống là của bạn, vậy nên bạn hãy lựa chọn một cuộc sống cảm thấy thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc. Khi bạn hạnh phúc thì mọi người cũng hạnh phúc.